mời các con quan sát phần kiến thức. Ở phần kiến thức, cô giáo sẽ có ví dụ như sau. Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức. Bây giờ cô giáo có biểu thức thứ nhất. 4 nhân với mở ngoặc 3 cộng với 5 đóng ngoặc. Và cô có một biểu thức nữa. Biểu thức đó là gì? Là 4 nhân với 3 rồi cộng 4 nhân với 5 để so sánh được giá trị của hai biểu thức này thì cô trò chúng mình cùng thực hiện phép tính để là tìm ra kết quả cuối cùng nhá. Đầu tiên biểu thức thứ nhất. Ta có 4 nhân với mở ngoặc 3 cộng 5. Ta sẽ bằng 4 nhân với 8. Và 4 x 8 ta sẽ tìm ra biểu thức có giá trị bằng 32 ta tìm ra được kết quả biểu thức đầu tiên. Bây giờ cô trò mình tìm tiếp biểu thức thứ hai, đó là 4 x 3 cộng với 4 x 5. Biểu thức này sẽ được tính như thế nào? Ở đây các con nhìn thấy hai phép tính nhân. Chúng mình sẽ làm lần lượt từng phép tính nhân một. 4 x 3 bằng 12. 4 nhân với 5 bằng 20. Lúc này ta có 12 cộng với 20. Các con quan sát. Và ta cũng có kết quả bằng 32. Các con thấy giá trị của hai biểu thức thế nào? Có giống nhau không? Và nó có kết quả bằng nhau chưa? Rõ ràng ta nhìn thấy kết quả của hai biểu thức đều bằng 32. Vậy ta nói rằng biểu thức 4 nhân với mở ngoặc 3 cộng 5 đóng ngoặc bằng 4 nhân với 3 cộng với 4 nhân với 5.